ta sẽ đến với cái luật đầu tiên đó là luật hấp dẫn rồi các anh chị có thấy được cái hình vẽ này không ạ à? đây là một cái bình nước thủy thủy tinh và bắt đầu chúng ta cho những cái gì à? cho những cái nước vào đầu tiên là chúng ta đổ nước vô thứ hai là mình đổ dầu vào và thứ ba là mình mình đổ thủy ngân vô thì tùy theo cái khối lượng riêng các anh chị ạ à, thì sao nó sẽ phân tầng thủy ngân là nặng là 13,5 kg trên 1 ml. Nó có khối lượng riêng nặng nhất, do đó là nó sẽ chìm xuống dưới đáy. Nước thì có khối lượng là 1 g trên 1 ml thì nó ở vị trí thứ hai. Và dầu thì nó lại 0.3 g trên 1 ml, có nghĩa là với 1 ml thì nó chỉ nặng 0.93 g mà thôi. Nó rất là nhẹ, do đó nó nổi lên trên mặt mặt nước. Do đó khi mà chúng ta đổ qua cái thải lỏng này vào thì sao các anh chị nó sẽ hình thành ra ba tầng lớp khác nhau và điều này nó cũng phản nó cũng làm sao anh chị nó phản ánh được nó phản ánh được những cái tầng lớp trong xã hội ngày xưa thì sao các anh chị có giới thường lưu nè có giới trung lưu và hạ lưu thì lúc nào nó cũng sẽ như vậy các anh chị ạ à. sẽ có nhóm những người rất là nghèo ở dưới đáy của xã hội rồi cái tầng lớp trung lưu là những người đi làm công làm thuê họ đủ ăn đủ sống và ở cái tầng cao thượng lưu thì sao anh chị rất là giàu có thịnh vượng họ rất là nhiều tiền vậy chúng ta đang ở đâu chúng ta đang ở hạ lưu trung lưu hay là sao ạ thượng lưu chúng ta đang là người giàu chúng ta đang là người bình dân hay là chúng ta đang là người nghèo thì sao các anh chị chúng ta phải xác định và chúng ta mong muốn đi về đâu tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái thí nghiệm một cái thí nghiệm này là gì các anh chị chúng ta lấy một cái trái bóng sao ạ bóng bàn một trái bóng bàn và bắt đầu là chúng ta làm sao ạ thả vô trong bình này và chúng ta làm sao ạ đẩy nó xuống dưới xuống dưới đáy luôn khi mà chúng ta đẩy nó xuống dưới đáy thì điều gì xảy ra các anh chị khi mà chúng ta thả tay ra một cái thì ngay lập tức cái trái bong bóng này nó sẽ trồi lên trên mặt nước bởi vì sao ạ à? nó nhẹ nó nhẹ hơn nước và thủy ngân cái gì nhẹ thì nó sao ạ à? nó sẽ trồi lên trên nó sẽ đẩy lên trên còn cái gì nặng thì nó sẽ bị đè xuống bên dưới thì trái bong bóng này chúng ta lại tiếp tục đè liên tục 3 lần 4 lần thì sao ạ nó xuống dưới đáy và khi thả tay thì nó lại sao ạ trồi lên trên mặt nước trồi lên trên mặt dầu luôn các anh chị ạ à. thì thì sao các anh chị và chúng ta lại làm tiếp và và sao anh chị và chúng ta cứ làm lặp đi lặp lại thì sao kết quả nó vẫn y chang như vậy điều này muốn nói là gì các anh chị một cái con người nào đó họ là ở một cái tầng giới rất là giàu có nhưng mà sao anh chị khi mà họ giàu có rồi thì vô tình một cái biến cố nào ví dụ như khủng hoảng hoặc là covid mọi thứ xảy ra kinh tế biến động thì sao anh chị họ bị phá sản nhưng mà khi mà họ phá sản rồi á thì họ bị rớt xuống dưới đáy của xã hội nhưng với những cái tư duy của họ bên trong họ là một con người giàu có thì rất là nhanh chóng một khoảng thời gian sau thôi thì họ sẽ sao à quay trở lại là trở thành một người giàu có như ban đầu đó là câu chuyện của ông gì à có rất nhiều người giàu ngoài kia ví dụ như là ông Honda đi ông ta đã khởi nghiệp ra cái xưởng nhà máy của mình và ba lần bốn lượt anh ông ta bị phá sản do chiến tranh bị tàn phá rất nhiều bị quệ luôn nhưng mà sao ạ với ý chí khát khao mau mong muốn làm giàu thành công của ông ta thì rất nhanh chóng sau đó ông ta trở thành sao ạ trở thành một cái xưởng sản xuất xe xe máy và xe xe máy và xe hơi một trong những cái hãng xe hơi xe máy hàng đầu trên trên thế giới và một cái người thứ hai mà Kim muốn chia sẻ đó chính là ai ạ à? Donald Trump Donald Trump trong cái giai đoạn khủng hoảng bế tắc trong cuộc đời ông ta nợ gần 1 tỷ 900 mấy chục triệu đô gần như ai mà trong cái tình huống đó thì sao các chị chắc làm cả đời sẽ không bao giờ có thể là trả nợ được thậm chí nhiều người bỏ trốn hoặc là nhiều người sao các anh chị nhảy lầu tự tử tại vì gần như là rất khó mà có thể kiếm lại được 900 mấy chục triệu đô mà bao nhiêu hàng chục hàng trăm cái con nợ suốt ngày rồi là sao là làm phiền ông ta nhưng mà sao anh chị với một cái tâm thái của người giàu ông ta đã có trong mình cái tiền tiền thức của ông ta là sao niềm tin tôi là một tỷ phú và rất nhanh chóng vài ba năm sau thôi ông ta vực dậy trả nợ và lại tiếp tục trở thành tỷ phú đó là câu chuyện của Donald Trump cho dù có quan ông ta vô bất kỳ một cái gì à một cái bối cảnh một cái môi trường hoặc ở đâu đó thì rất nhanh chóng ông ta người ta lại, lại tiếp tục trồi lên giống như một cái bóng vàng nha anh chị ạ đẩy xuống dưới đáy thì lại trồi tiếp tục trồi lên trên rồi các anh chị có thấy câu chuyện này hay không ạ à? hay comment xuống bên dưới là hay gì ạ à? sẽ tiếp tục kể câu chuyện tiếp theo câu chuyện tiếp theo đó chính là chúng ta làm cái nghiên cứu tiếp theo đối với một cái bi bi sắt kích thước của bi sắt này giống như là sao ạ à? giống với cái trái bóng vàng luôn kích thước nó giống nhau nhưng khối lượng là nó khác nhau cái bóng bàn thì nó nó nhẹ còn cái, cái bi thì nó nó nặng và khi mà làm sao ạ à? khi mà kéo cái viên bi lên lên cái bề mặt dầu thì thả tay ra thì tự nhiên là nó sao ạ à? nó chìm xuống dưới đáy nó đụng xuống dưới thủy ngân và sao các anh chị chúng ta lại làm tiếp cái cái này làm tiếp cái nghiên cứu này chúng ta lại kéo cái viên bi này lên trên bề mặt của dầu thì hạ thì nó lại rơi xuống dưới rồi cảm ơn chị à, Thanh Phạm là rất hay chị Quỳnh Hòa rất hay tuyệt vời rồi trang đẹp rất hay thì khi mà chúng ta kéo cái viên bi này từ dưới đáy này lên trên cố cố tình nâng nó lên trên bề mặt của dầu thả tay ra thì nó lại thả nó lại chìm xuống dưới thì nó hoàn toàn ngược hẳn với sao ạ à? cái trái bóng vàng cái điều này nó phản ứng nó nói lên cái điều gì các anh chị có những người mà chúng ta cố gắng kéo họ từ vực sâu từ giới nghèo khó mà cho họ lên giới thượng lưu nhà giàu thì nhanh chóng sau một thời gian sau họ lại quay trở lại cái khu ổ chuột của mình cái nơi mà nghèo khó trước đây của mình tại vì họ chưa sẵn sàng họ chưa thay đổi cái trường mức năng lượng tư duy suy nghĩ của họ đó là lý do tại sao có rất nhiều người có một cái khoản tiền lớn trong cuộc đời đến với họ chúng vé số vietlot hoặc là cho anh chị được thừa kế là một cái tài sản rất lớn nhưng mà sao các anh chị họ lại tiêu pha trong một khoảng thời gian rất là, là ngắn vài ba năm sau thì họ tiêu pha hết sạch toàn được cái tiền dù có là núi vàng ruộng bạc như thế nữa họ cứ phá sạch và sau đó họ lại trở thành một người trắng tay và quay trở lại là cái thế giới người nghèo của họ và người ta làm sao các anh chị người ta làm sao người ta đặt ra một cái giả thuyết có khả năng là do con ông cháu cha hoặc là do được thừa kế hoặc là do những cái điều kiện về địa lý về kinh tế nó tốt nên thành ra có rất nhiều người rất dễ dàng thành công và giàu có nhưng những người khác thì vô tình sống ở cái địa phương đó cái hoàn cảnh đó cái điều kiện đó cái gia đình đó thì họ rất là sao à không thể nào mà có điều kiện để vươn lên đây là một cái sự bất công trong trong xã hội con vua thì vẫn là vua còn con sái ở chùa thì quét lá đa cái điều này không công bằng thế làm sao các anh chị chúng ta có một cái làm sao ạ à? thế là chúng ta làm sao ạ à? có một cái đũa có một cái bộ đôi đũa đây bộ đôi đũa đây bộ đôi đũa bằng inox thế là sao khuấy lên khuấy lên khuấy cho nó đều dầu nước với lại thịt nhanh cho nó đều lên có nghĩa là sao các anh chị trung bình hóa cào bằng đó anh chị cào bằng có nghĩa là tài sản của người giàu bắt đầu phân phát thu hút hết tài sản của thế giới về với nhau bảy tỷ người thu hút toàn bộ tài nguyên sau đó là sao các anh chị chúng ta chia sẻ giống như thời bao cấp vậy anh chị ạ à, chúng ta chia cho mỗi người một cục tiền bằng nhau và với một cái tư duy đó thì mọi người sẽ sao ạ à? happy và mọi người sẽ sao ạ à? công bằng không ai là được nhiều không ai được ít ai cũng được bằng nhau và cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc sẽ không có chiến tranh không có mâu thuẫn không có sự khác biệt giữa giàu và nghèo và ai cũng có tiền để mà tiêu cái điều này có còn sao ạ à? thú vị không anh chị điều này có đúng không anh chị nhưng mà không đúng đâu các anh chị à rất nhanh sau đó chỉ vài ba năm sau trật tự của thế giới sẽ được thiết lập như ban đầu dầu ra dầu nước ra nước thủy ngân ra thủy ngân có đúng không các anh chị người giàu sẽ trở lại là người giàu và người nghèo sẽ trở lại người nghèo bởi vì người nghèo không biết quản lý tài chính và không biết cách tạo ra tiền còn người giàu biết cách quản lý tiền bạc tài chính và sao các anh chị họ lại biết cách nhân tiền bạc của họ tài sản của họ lên với một cái tư duy cái khát khao cái ý chí cái năng lượng bên trong của họ khác nhau ở tầng mức về năng lượng bạn ở tầng mức năng lượng nào thì bạn sẽ thu hút cái tầng mức năng lượng đó ví dụ như là ở tầng mức năng lượng ở dưới đáy đi các anh chị ở dưới đáy thì chúng ta chỉ có thể thu hút được những cái nguồn lực mối quan hệ và tài nguyên và thu nhập ở mức độ đó thôi chúng ta buộc phải nâng mình lên à, tầng thứ hai và tầng thứ ba tầng giàu có thì chúng ta mới có đủ làm sao ạ chúng ta có năng lượng chúng ta mới là một họ nam châm đủ mạnh đủ năng lượng thì chúng ta mới thu hút được tiền bạc và thu hút được gì các anh chị những cái mối quan hệ chất lượng ở tầng cao còn chừng nào mà chúng ta cứ ở dưới mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ không bao giờ hút được những cái ở bên trên được do đó câu hỏi đặt ra là bạn đang ở đâu bạn muốn đi về đâu và sao ạ à? làm sao để đi đến đó các anh chị có hiểu những điều Kim chia sẻ không ạ à? nếu có thì comment xuống bên dưới là ok rồi chị Lê thì Thu Hiền đó là đúng rồi đúng ok ok Lê Thị Thu Hiền rồi ok Phương Nhi Minh Hoàng rất là tốt cảm ơn các anh chị rồi vậy là chúng ta đã hiểu cái luật hấp dẫn rồi đúng không anh chị những cái gì giống nhau thì nó sẽ hút nhau đó là luật hấp dẫn các anh chị sẽ thấy rằng những người giàu họ sẽ chơi với nhau người giàu sẽ chơi với người giàu ví dụ như là Minh Nhược sẽ chơi với ai à cùng Đô La tại vì họ cùng mức năng lượng với nhau cùng môi trường với nhau cùng bối cảnh với nhau họ sẽ hiểu nhau hơn họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cùng tần số cùng cái năng lượng và cùng cái ngôn ngữ và khi nói chuyện họ hiểu nhau và sao các anh chị những người nghèo họ làm sao ạ họ trong những khu vực nghèo đối với họ không có gì sai chẳng qua là sao ạ cái chiều mức năng lượng khác nhau nó sẽ phân bổ nó sẽ phân bổ tập trung những cái gì giống nhau nó sẽ hút nhau và những người sao ạ hay nhậu nhẹt thì họ sẽ tìm nhau ở đâu các anh chị tan ra một cái là họ sẽ tìm nhau ở những quán nhậu để mà uống bia uống rượu để nhậu với nhau và họ sao ạ mình muốn trở thành một người nhậu bơm nhậu thì mình đi chơi với những người như vậy thì mình sẽ thành ra như vậy hay là những người sau các anh chị ham thích học hỏi dậy sớm 5 giờ học hỏi phát triển bản thân đọc sách tập thể dục những cái người mà sao à, yêu thích việc học họ sẽ thu hút nhau, lại với nhau những người đọc sách họ sẽ tìm thấy nhau ở những cái thư viện ở những cái nhà sách ở những cái nơi công viên đọc sách và họ sao à, nói chuyện với nhau rất là hợp cả các bạn không chị vì cùng tư duy với nhau cùng đam mê cùng sở thích họ có rất nhiều điểm chung và thế là họ hút với nhau và sao à, họ rất là hợp bạn chính là trung bình rộng của 5 người ok không các anh chị các anh chị hãy quan sát đi ví dụ như chúng ta đang 5 người mà chúng ta thường hay gặp ngoài trừ gia đình của mình ra thì mình đi làm mình hay có những cái nhóm bạn nào đi ăn như thế nào đi chơi như thế nào à, đi giải trí như thế nào hay đi học như thế nào thì sao các anh chị chúng ta sẽ thu hút đúng những cái người gần gần ná ná giống như mình lại với nhau bởi vì cùng chung một tầng mức năng lượng giống như là dầu nước và thủy ngân vậy anh chị nó tách biệt ra rất khác biệt nhau từng phân khu một nếu như mình đang ở trạng thái là người nghèo mà sao các anh chị mình muốn trở nên giàu có thì buộc mình phải đi vào trong cái môi trường đó mình phải thay đổi bản thân mình và phải đi kết giao kết bạn với những người sao à thành công và giàu có học hỏi họ đi theo họ còn muốn sao anh chị muốn bỏ thuốc lá muốn bỏ bia rượu thì mình né tránh cái môi trường đó ra mình đi tìm một cái môi trường đó tốt hơn hoặc là muốn học hỏi phát triển bản thân đọc sách hay học kinh doanh gì đó thì đi tìm những cái môi trường như vậy mình mình sao ạ à? mình zone đó mình tham gia vào trong đó các anh chị có thấy thú vị không ạ à? thú vị thì comment xuống bên dưới là thú vị rất thú vị thì comment xuống bên dưới là rất thú vị các anh chị có nghe Kiên chia sẻ nó rõ không ạ à? âm thanh có rõ không ạ à? rõ thì comment xuống bên dưới là rõ cho Kiên đi ạ à. rồi chào chị Thu Hoài dạ rõ rõ rồi rất rất tuyệt vời chúng ta sẽ đi tiếp ha các anh chị chúng ta không thể nào thay đổi được môi trường các anh chị đã thấy rồi đó dầu nước và thủy ngân nó tách biệt nhau chúng ta không thay đổi được cho dù chúng ta có khuấy nó lên đạo đạo đạo đạo đạo trộn nó lên thì sao à cái trật tự thế giới nó lại rất cân bằng như cũ chúng ta không thể nào thay đổi những cái thế giới xung quanh chúng ta không thể thay đổi được bạn bè của mình chúng ta không thay đổi được người thân của mình mà sao anh chị đời thay đổi khi, khi ta thay đổi mình muốn mình ở vị trí nào mình thoát ra khỏi vị trí đó và đi đến một cái nơi khác ví dụ đang là thu nhập thấp mình muốn trở thành một người thu nhập cao mình đang một người yếu về sức khỏe mình mong muốn sức khỏe tốt mình mong một, mình đang thấy sao gia đình mình lục đục hoài cái nhau hoài thì muốn gia đình hạnh phúc thì buộc mình phải thay đổi bản thân mình vì xung quanh nó chưa thay đổi nó chỉ thay đổi khi mà mình sao ạ à? thay đổi có nghĩa là sao anh chị giống như mình đang là sao ạ à? là một cái viên bi sắt nặng nề mình muốn trở thành sao ạ à? mình muốn đi lên cái tầng giàu tầng cao nhất thì mình bắt buộc phải chuyển hóa mình từ viên bi sắt thành trái bóng bàn rồi và chúng ta cần phải thay đổi điều gì thứ nhất là niềm tin suy nghĩ của mình mình phải thay đổi đi lời ăn tiếng nói trước đây là sao ạ à? nếu như mình trong một cái khu vực mà hay nói thề nói tục nói bậy thì bắt đầu là mình chuyển đổi ngôn ngữ mình đi mình nói những lời lịch sự nói những lời văn minh nói như là ái ngữ yêu thương người khác thì tự nhiên mình sẽ thay đổi liền rồi hành động của mình nữa trước đây mình không dậy sớm bây giờ mình dậy sớm vì mình muốn thành công người thành công thì thường hay dậy sớm à, người người thành công hay ham thích đọc sách học hỏi mình bắt trước theo họ có nghĩa mình đi tìm những cái cái môi trường ví dụ như là môi trường mình muốn về có sức khỏe tốt thì mình phải đi lân la đến những khu vực mà có những người sức khỏe tốt tập trung vào đó như phòng tập gym tập thể hình hay là chạy bộ tham gia vào những câu lạc bộ đó học hỏi họ tìm hiểu xem niềm tin suy nghĩ lời nói hành động của họ như thế nào bắt chước những mô phỏng những mô đồ linh y chang như vậy để mình thay đổi bản thân mình từ một viên bi sắt nặng nề thành một cái trái bóng vàng rất là nhẹ nhàng và từ đó chúng ta lặp đi lập lại thì tất cả những này nó sẽ thay đổi chuyển hóa mình thành một cái thói quen các anh chị sẽ thấy rằng đây là mà sao các anh chị là một con ờ, nó là trong nghe kém một con sâu một con nhộng mà muốn phá thành bướm các anh chị ạ nó đang phải leo trên cây nhưng mà nó muốn bay lên trên trời là nó phải thay đổi một cái trạng thái nó phải thay đổi nó hoàn toàn luôn các anh chị ạ từ một cái con nhộng con sâu rất là xấu xí mà nó làm sao à nó phá cái kén nó ra và nó trở thành con bướm rất là xinh đẹp và bay lên thì bắt buộc nó phải chịu rất nhiều đau đớn sự thay đổi từ bên trong thì nó mới có thể làm sao à nó có thể bay lên cao lên xa lên được cái tầng mức năng lượng lên cái tầng trên trời thì sao anh chị lên trên đó thì nó làm sao mới tự do thoải mái được ví dụ như chúng ta cũng vậy chúng ta đang ở trong cái vỏ kén của mình cái vỏ kén này mỗi ngày phải đi làm cực nhọc vất vả không có thời gian cho gia đình không có thời gian cho bạn bè không có thời gian cho vui chơi giải trí đam mê của mình thì bắt một mình phải hy sinh chịu khó học tập phát triển bản thân kinh doanh buôn bán làm hết sức mình để tăng thu nhập của mình để mình chuyển hóa mình thành một người tự do về tài chính khi mình tự do rồi mình y như con bướm vậy muốn bay đi đâu thì bay muốn làm gì thì làm nhưng bắt buộc nó phải có một cái giai đoạn một công đoạn đó là là, là gì các anh chị phải thay đổi chính bản thân mình đó là lý do tại sao mà có rất nhiều người các anh chị ạ à, họ sử dụng luật hấp dẫn họ sao à họ, họ sử dụng trong niềm tin trong tiềm thức họ cài đặt đủ mọi thứ và hấp dẫn nhưng mà họ không hành động họ không chịu thay đổi bản thân mình họ không gia tăng cái chiều mức năng lượng của họ họ không biến mình từ viên bi sắt thành trái bóng bóng bàn thì dù họ có bất kỳ nơi nào ai cũng kéo họ đi lên trên một viên bi sắt kéo lên trên dầu trên bề mặt nước thì rất nhanh chóng không chóng thì chạy sao anh chị nó lại lặn xuống bên dưới môi trường nó sẽ hút về vì chúng ta đang ở cái chiều môi trường đó cái gì giống nhau nó sẽ hút dù chúng ta có bay xa bay cao đi đâu thì nó cũng sẽ hút chúng kéo chúng ta về lại đúng cái vị trí ban đầu dù có phong ba báo táp có khuấy khuấy khuấy cái môi trường để sao mà mọi thứ nó sáu trộn như chăng nữa nhưng rồi cái trật từ của môi trường sẽ lại kéo cái tiềm năng lượng năng lượng đâu kéo mình về đó các anh chị có hiểu điều chị đang chia sẻ không ạ à? do đó phải thay đổi bản thân mình mình đang là một người như thế nào và mình muốn đi về đâu mình sẽ như thế nào nhân dạng mới của mình 5 năm 10 năm nữa tôi nhân dạng tôi là doanh nhân nhân dạng của tôi là nhà đầu tư hoặc là nhân dạng của tôi là một người mẹ quý đại yêu thương chăm sóc con thì nhân dạng mình muốn mong muốn cái con người mình muốn mong muốn trong tương lai là ai thì mình phải thay đổi để mà sao ạ à? tương thích cái điều đó thì nó mới hút được mình thành chuyển hóa mình thay đổi mình được ok không các anh chị